Dạ, yeah. uh, TV256 xin uh, mến chào quý bà con cô bác, uh, chào quý anh chị em. Uh, hôm nay uh, thì tình cờ, uh, hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2019, uh, khoảng uh, 9 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay tình cờ vào uh, uh, Facebook uh, thì à, ờ, TV thấy một cái clip của một ông đại tá ông nói về cái vấn đề mà Hoàng Sa Trường Sa nha à, trước hết thì quý anh chị em um, nên lắng nghe cái, cái cái cái những lời ông đại tá này ông nói như thế nào còn bên kia thì ờ, người kế bên thì TV không biết là cái chức vụ của ông là chức vụ gì à, có lẽ là thiếu tá thì phải uh, ờ, TV mời quý anh chị lắng nghe cái cái những câu nói của ông đại tá này nha đại tá mà bằng cái quân phục là quân đội nhân dân đó thì ờ, quý anh chị lắng nghe dùm những lời của ông này rồi TV sẽ bình luận sau nha cái môi trường hòa bình để cho đất nước ta phát triển cho nên là một số cái bọn phản động các phần tử còn nuôi hận thù cứ khuấy động vào cái chuyện chúng ta mất mất biển đảo à, quý anh chị em thấy không cái cái ông đại tá quân đội nhân dân này ông nói rằng là là người dân Việt Nam chúng ta đó là nuôi hận thù thế lực ờ, thù địch <coughs> à, quý anh chị em nghe nghe nghe kỹ lại được cái môi trường hòa bình để cho đất nước ta phát triển cho nên là một số cái bọn phản động các phần tử phần nuôi hận thù cứ khuấy động vào cái chuyện chúng ta mất đó thì ông nói như vậy cái ý ông là muốn ờ, đất nước được hòa bình à, sự thật TV muốn cho quý anh chị em nghe hết đi mất biển chúng nó nói rằng là yêu nước nhưng thực chất là chúng nó muốn đất nước chúng ta quay lại thời kỳ chiến tranh chúng nó muốn cho chúng ta có chiến tranh để ờ, sự thật ra thì ờ, bất cứ người dân Việt nào bất cứ một con người nào cũng không bao giờ muốn chiến tranh hết. tại sao lại phải muốn chiến tranh để mà mà đau khổ vậy chiến tranh là tàn phá mà không có ai muốn chiến tranh hết đó. Sự thật là như vậy. Chỉ có kẻ mà cầm quyền ở điên dại giống như Tập Cận Bình đó. Muốn cướp đất của người dân, muốn cướp đất của của dân tộc ta. Thành ra mà mới sẵn sàng gọi là đưa tàu để mà tìm cách để mà chiếm cái đảo Tư Chính. Chứ có những cái tên mà nó cuồng tín như vậy, nó chỉ có nó chỉ có một vài người thôi nhưng một vài tên cầm quyền thôi chứ nó không thể nào mà đổ thừa cho người dân là muốn chiến tranh xin lỗi các ông đại tá nha ông nói tầm bậy rồi đó chẳng có người dân nào muốn chiến tranh hết đó thế lực nào mà muốn chiến tranh thế lực phản động nào mà muốn chiến tranh Rồi, quý anh chị em nghe tiếp. Và chúng ta lại phải đau thương, lại phải mất mát, đất nước lại tan hoang. Chứ không phải y nước gì cả. Nó chỉ lấy cớ. Thế còn tình hình đảo hoang lấy cớ tại sao ông đại tá đó nói thật tại sao ông không nhắc lại trước cái thời kỳ năm 1975 đó các ông là những người muốn chiến tranh đó đã là hai quốc gia riêng biệt rồi một bên là Việt Nam Cộng Hòa một bên là dân chủ Cộng Hòa tại sao các ông gọi là kéo vào trong Nam để mà gây chiến thực hiện con đường Hồ Chí Minh đó đường mòn Hồ Chí Minh để mà gây chiến gây tội ác với cả dân tộc đó đó là đó là uh, hai bên đều là cùng chung máu mủ đó cùng chung là anh em với nhau đó. mà các anh gọi là hiếu chiến như vậy nói gì bây giờ cái thằng giặc tàu nó đã từng đô hộ cái đất nước mình gần một ngàn năm ừ, một ngàn năm đô hộ giặc tàu ta và một số đảo trường sa chúng ta mất vào tay trung quốc trước hết đây là cái dã tâm bành trướng đó là cái tâm cái, cái, cái tâm nguyện bành trướng của của trung quốc vì đất nước ta là nhỏ yếu thì chúng ta phải chấp nhận chúng ta phải chấp nhận trên thế giới không phải chỉ có nước ta với Trung Quốc với một số nước tranh chấp về biển đảo mà ngay cả với Nhật với Liên Xô Anh Argentina đấy, Anh Argentina bị đảo đã, đã, đã tranh chấp đã chiến đã, đã, chiến tranh đã xảy ra rồi chiến tranh đã xảy ra rồi tốn kém mất bao nhiêu rồi cả về sinh mạng cả về của cải rồi cuối cùng Argentina có giải quyết được không giải có giải quyết được không cuối cùng cũng phải chấp nhận cho nên là nói như vậy đây không phải là chúng ta chấp nhận trong tâm chúng ta chúng ta không chấp nhận ông ơi cái lời của ông đại tá này đó tôi không có biết tên tuổi nha tại vì TV à, góp nhật ở bên à, trên Facebook uh, đăng hôm nay thôi thành ra uh, à, TV để cho quý anh chị em coi uh, để cho coi cái này trước nha cái này nè quý anh chị em thấy cái uh, địa lý lớp 9 phổ thông không toàn tập đó đây là cái nhà xuất bản giáo dục nha năm uh, có thể là năm uh, ờ, TV không rõ là um, 2014 hay gì đó thấy không cái cái bài học địa lý này đã dạy cho lớp 9 uh, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là cũng như có cái diện tích là 9 triệu gọi là 600 ngàn km vuông dân số là đại khái ô dân số 730 triệu à theo TV biết là 700 30 triệu thì cái này nữa TV cái cái cái cái cái năm năm này nó có vẻ lần là nó mờ quá là TV nghĩ là nó có thể là năm 1900 mấy á chắc là năm 1970 70 ờ, mấy á, 8 à, 84 hay 74 gì đó thì lúc đó cái diện ờ, cái cái dân số của uh, uh, của Trung Quốc thì chỉ có 730 triệu người thôi nhưng mà bây giờ nó lên tới một tỷ tư rồi gấp đôi giống như nước Việt Nam ta đó lúc mà Việt Cộng nó cưỡng chiếm ờ, Việt Nam Cộng Hòa đó thì à, cỡ khoảng hai mươi mấy triệu thôi mà đất nước ta bây giờ trên ở chín chục triệu thì ờ, ngay cái nhà xuất bản giáo dục đó thời năm 1974 thì vậy nó cho rằng cái nước mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nè là vòng cung đảo vòng cung dẫn từ các đảo Nam xa Tây xa thấy ông nó dùng cái chữ mà Nam xa là của là gọi là chúng ta gọi là Hoàng Sa bây giờ đó và Tây Sa là Trường Sa đó. Đến các đảo Đài Nam, Đài Loan, uh, quần đảo Hoành Hồ, Châu Sơn làm thành một bức tường thành bảo vệ lục địa Trung Quốc. Thấy không? Đây là cái bài giáo dục mà thời lớp 9 mà nó nó học như vậy đó. Nó cho học sinh lớp 9 phải học cái địa lý như vậy. Thì còn cãi cái gì nữa? Nó đã dâng Hoàng Sa, Trường Sa cho cho cho thằng giặc Tàu rồi đây là bằng chứng rất là thiết thực nó dạy con em chúng ta uh, lớp 9 phổ thông mà nó dạy như vậy trong khi Trường Sa, Hoàng Sa là uh, cái thời đó thuộc về chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa mà nó để khẳng định trong đó đó là là bởi vì nó đúng theo cái bức công hàm của uh, uh, ông uh, thủ tướng Phạm Văn Đồng mà bức công hàm là 1959 ờ, đó. bức công hàm để mà công nhận Hoàng Sa Trường Sa của của thằng Trung Quốc đó. thấy chưa rõ ràng là như vậy rồi bây giờ quý anh chị em nghe tiếp nha trong lý trí của chúng ta là không chấp nhận mất việc cả nhưng thực tế ngày nay vì đất nước vì hòa bình của nhân dân chúng ta tắt cái lý trí ờ, mình phải dự sử dụng cái lý trí biết bao nhiêu quốc gia khác người ta uh, thường có cái câu nói đó rằng là uh, muốn hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh cái câu nói đó nó không phải là là của một quốc gia áp dụng mà nó của toàn thế giới TV nói thẳng ra như vậy cả toàn thế giới người ta đều áp dụng cái câu nói đó để mà thì quý anh chị em thấy cái câu nói đó là cái câu ngạn ngữ gọi là TV thì không ờ, biết đọc nó có rành hay không thì đại, đại khái là quý anh chị em thấy trên màn ảnh đó CV Pasam Papa Bellum đó là cái câu mà tục ngữ tiếng Latin nếu bạn muốn hòa bình là hãy chuẩn bị cho chiến tranh nó đơn giản như vậy thôi mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều sử dụng cái điều này đều cái sử dụng cái câu ngạn ngữ này nó đơn giản thôi mình phải chuẩn bị chiến tranh để mình bạn muốn hòa bình là phải bạn bạn như vậy bạn thấy các quốc gia trên thế giới đều phải lo cái chuẩn bị chiến tranh thành ra họ hoàn toàn họ không sợ chiến tranh thì mới mang lại được hòa bình đó là đương nhiên TV đã từng thấy cái hình ảnh mà con mèo đó với con chó mà nó uh, nó cắn lộn với nhau đó. con mèo thì nó nhỏ nhưng mà luôn luôn nó nó đưa ra cái cái móng vuốt của nó để mà nó chuẩn bị chiến tranh nó không sợ con chó đâu nếu mà con mèo nó nó bị dồn đến đường cùng rồi nó nó nó sẵn sàng nữa là nó chiến tranh với con con chó và con chó phải sợ con mèo nhờ nhờ đó đó nó có hòa bình hòa bình nó đơn giản là vậy thôi tất cả quốc gia người ta đều áp dụng cái cái cái biện pháp đó cái câu ngạn ngữ đó để người ta tránh cái cái cái những cuộc chiến tranh đỡ hơn là những cái hành xử của của nhà cầm quyền cộng sản nhà cầm quyền cộng, cộng sản lúc nào cũng kêu giặc tàu đó là tàu lạ tàu lạ và ngày hôm nay nó lấn đất lấn biển của mình nó chiếm hoàng sa trường sa của mình nó chiếm gọi là ải nam quan thác bản dốc bãi trục lãm của mình nó chiếm gần một ngàn cây số vuông ở uh, biên giới phía Bắc. Rồi làm sao mà nói rằng là, là giữ cái đất nước này được. Đâu phải nó chiếm chỉ có Hoàng Sa, Trường Sa đâu. Và ngày ngày nó còn lấn tới nữa. Mình đã bị một ngàn năm đô hộ bởi giặc tàu rồi. Quý anh chị em thấy uh, uh, vua vua uh, Lê Thánh Tông đã nói như thế nào? Hiện tại quý anh chị em đã đọc những lời của vua Lê Thánh Tông đi, Đây là tiền nhân để lại đấy. Tiền nhân có cái kinh nghiệm hàng ngàn năm. Hàng ngàn năm bắt thuộc thành ra tiền nhân mới để lại những cái câu mà mà lịch sử như thế này. Vua Lê Thánh Tông của nước ta nói rằng một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại nên vứt bỏ ngươi phải kiên quyết tranh biện chớ cho họ lấn dần nếu họ không nghe còn có thể sai sứ sang bắt trình bày rõ điều ngay lễ gian nếu ngươi dám đem một thước núi một tấc đất của thái tổ làm mồi cho giặc thì phải tội trư di Đó vua Lê Thánh Tông đã từng nổi như vậy. Ta phải gìn giữ, giữ gìn cho cẩn thận, đừng để ai lấy một mất một phân núi, một tấc sông do vua Thái Tổ để lại. Đó là những lời của tiền nhân để lại cho chúng ta. Đó là giữ nước đó. Mình phải chuẩn bị chiến tranh để mà mình giữ cái đất nước mình chứ mình không phải hèn hạ như vậy mình hèn hạ mình coi cái cái cái biển đảo đó là uh, nó xa quá như cái lời ông đó ông nói nó xa quá thành ra thôi bỏ cho trung cộng giữ đi để mình mình được cái cái sự hòa bình nói thiệt mình nghe à, mình rất nóng máu à, thưa quý anh chị em tạm gác nhưng chúng ta vẫn đấu tranh là đấu tranh trên nghị trường bằng biện pháp hòa bình đó đây là mọi cái vấn đề chúng đưa ra công luận xác định biển đảo và chủ quyền thì chúng ta vẫn xác định hoàng sa và trường sa là của việt nam chúng ta vẫn xác định cố gắng làm sao chúng ta đưa ra những cái giải pháp đưa ra những cái biện pháp bằng biện pháp hòa bình để chúng ta đòi lại được là là rất tốt rất tốt còn dùng chiến tranh thì chúng ta không đủ khả năng nói thẳng chúng ta không đủ khả năng mà chúng ta không không không muốn chiến tranh nữa không muốn chiến tranh nữa như có lần tôi đã chia sẻ với cái thế giới này nó liên lạc rồi cái gì mà không đủ khả năng tại sao hèn hèn hèn với giặc như vậy mà tại sao ác với dân như vậy đồng bào người ta xuống đường biểu tình là là tìm cách gọi là bắt người ta đánh đập người ta cắt cổ người ta như giống như cắt cổ anh Nguyễn Hữu Tấn đó chỉ một cái tấm dây giả vàng thôi cũng cắt cổ anh Nguyễn Hữu Tấn rất là hèn với vật mà ác với dân toàn là toàn là thứ lưu manh mà mang cái chức đại tá như vậy hiểu không nổi luôn anh em bạn bè chúng ta cũng phải xác định cho nó rõ chúng ta phải nhìn là thực tế thực tiễn muốn nói hay nói rời nói biển gì đấy thì chúng ta phải chấp nhận thực tiễn là đất nước ta nhỏ bé nhỏ bé nhưng mà tại sao người ta thằng Trung Quốc đó nó có sợ thằng Mỹ Mỹ không nếu mà nước chúng ta nhỏ bé tại sao không kết hợp với người Mỹ thế giới này nó liên lập với nhau mà chứ đâu phải là là anh nước lớn là anh ỷ là anh ờ, ăn hiếp nước nhỏ được cái chuyện đó mình biết quá mà tại sao phải hàng nhát như vậy nói thiệt nó nếu mà ờ, cá nhân TV mà 256 nó nắm quyền đó nói thiệt TV cần dân chủ hóa đất nước TV cần thay đổi cái thể chế này bởi một cái thể chế dân chủ là lẽ dĩ nhiên là Hoa Kỳ sẽ công nhận cái đất nước này coi như là người bạn đồng minh thì không có thằng nào mà dám đụng đến ờ, đến đến ờ, ờ, đất nước Việt Nam của mình nữa Nó đơn giản như vậy thôi. Cái dân chủ hóa đất nước là cái ý nguyện của toàn dân. Toàn dân là cần là phải đặt cái tổ quốc mình trên hết. Chứ không phải đặt cái đảng Cộng sản Quang Vinh Buôn Năm mà trên hết như vậy. Ngày hôm nay TV thấy uh, ông Nguyễn Phú Trọng đã thay đổi và tôi thấy cái hình ảnh của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông cho rằng là tổ quốc trên hết. Ông vì quyền lợi của dân tộc, quốc gia, quốc gia dân tộc. Thì quốc gia dân tộc đó là tổ quốc chứ còn là gì nữa. Ông coi là tổ quốc là trên hết. Đây là một cái sự thay đổi rất là lớn. nhưng mà TV đợi coi 3 ngày coi bữa nay là ngày đầu tiên rồi đó coi đến cái ngày 24 coi ông có kêu gọi rằng là phải gọi là là bỏ rồi là uh, cái cái câu mà đảng Quang Vinh Muôn Năm kéo cái câu uh, biểu ngữ đó xuống ở trong mấy cái tòa án nhân dân ở trong mấy cái cơ sở công quyền ở trong những cái cuộc hội họp quốc hội Ờ, đảng hay gì đó tất cả đều có cái câu gọi là đè lên đầu nhân dân là đảng cộng sản quang vinh muôn muôn năm đảng nó đâu phải là tổ quốc các ông đã sai rồi thì TV 256 vạch trần cái sự sai đó của các ông cái muốn mà đất nước được thanh bình hòa bình là phải dân chủ hóa đất nước thay đổi cái thể chế đó và làm đồng minh của Hoa Kỳ vậy thì trong trong cái đất đất nước Hoa Kỳ cũng có 2 triệu người Việt Nam ở, đang sống ở trong đó đồng minh với Hoa Kỳ chẳng khác nào là có người Việt Nam để mà bảo vệ cái đất nước của mình không có sợ thằng giặc tàu cả ngàn năm rồi ông cha ta cũng không sợ giặc tàu và thoát khỏi cái ách nô lệ của giặc tàu tại sao cố ừ, đến hôm nay lại lại là ừ, là làm mang cái đức đại tá mà sợ hãi như vậy cả về con người cả về kinh tế cả về tiềm lực quân sự và quốc phòng rồi nói là nói nha cái đối tượng lớn như thế lớn như vậy liệu chúng ta có khả năng đương đầu nổi không có đương đầu nổi không hay để cuối cùng lại đem nhân dân ta đi vào cái chỗ chiến tranh để mà mất mát để mà đau thương trời ơi cái câu đó mà phải mà mà khi mà ký mà hiệp định Geneva một ngàn ờ, một ngàn chín trăm năm mươi bốn đó hiệp định ờ, Geneva đó là đừng có mang quân vào đi đừng có đánh chiếm để hai của quốc gia để là tự tự do phát triển đi thì đâu có nên nổi thì đâu có chiến tranh mà làm mất hết 3, 3 triệu người dân như vậy cái cuộc chiến tranh Nam Bắc là gây ra là 3, 3 triệu người dân phải phải chết đó. tàn phá cái đất nước như vậy biết hòa bình giờ này thì nói hòa bình hay lắm mà tại sao trước đó không không có muốn hòa bình đi tìm mọi cách để giờ chiếm miền Nam gọi là đốt cả giải Trường Sơn cũng cũng chiếm cho bằng được miền Nam cỡ cỡ nào cái mấy anh Việt cộng cũng nói được hết đó. nói những điều toàn là mâu thuẫn phải nhận thức cho thế này này việc chúng ta mất một số đảo ở Trường Sa và mất quần đảo Hoàng Sa cá nhân tôi tôi nhận thức rằng nó không ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của đất nước đến sự phát triển xã hội nó đâu ảnh hưởng đến nền kinh tế đâu mấy ông đâu thấy đâu nó ảnh hưởng đến mất cả quê hương nó ảnh hưởng để trở thành làm người ờ, Tây Tạng đó Tân Cương đó mấy ông phải không biết có trả lời làm sao với tiền nhân nữa để là cái cái mảnh đất gian sang này rồi các ông dân cho giật đầu năm 74 chúng ta mất Hoàng Sa năm 88 chúng ta mất gạch Ma thuộc quần đảo Trường Sa nhưng đời sống chính trị xã hội và kinh tế của chúng ta vẫn luôn luôn phát triển và giữ vững phát triển hả nhục nhã lắm nhục nhã lắm ông đại tá ông nhìn cái GPD đó nó gọi là GPD uh, um, per capita đó là lợi tức của mỗi đầu dân trong một năm nó bao nhiêu lợi tức mỗi đầu dân hiện nay có hai ngàn mấy đô la à một năm đó là chưa nói với cái trên lệch mà giàu nghèo đó sự thật đó người Việt Nam giờ này chưa tới một ngàn đô la một năm đâu nếu mà nếu mà mà mà mà không có sự giàu nghèo à. cái số mà giàu thì quá giàu thành ra người dân quá nghèo thành ra dân oan nổi lên khắp nơi sự thật mà muốn mà tìm một ngàn đô la mà ở mấy cái vùng quê đó đỏ con mắt luôn một ngàn đô la một năm á tivi biết hết chứ không phải là không biết đâu mà so sánh với quốc gia khác người ta Nhật Bản nó nó nó, nó bốn năm chục ngàn đô la một năm Singapore nó lên tới sáu bảy chục ngàn đô la một năm mình có hai ngàn mấy à, phát triển cái gì mình không biết xấu hổ sao đừng có biệt dân là phát triển phát triển mà lợi tức ờ, mỗi đầu dân thì chỉ có trên 2.000 đô la thôi nó không phát triển gì hết á nó chỉ lấy tài nguyên của của của đất nước đem ra bán rồi tất cả tài nguyên bây giờ rất là cạn kiệt nữa cho nên có lần tôi nói là nó không ảnh hưởng lớn dù rằng nói như thế không phải chúng ta không thương không sót không đau ảnh hưởng lớn cái gì nó là cái cái phần đất sườn nó ngay cái sườn của của của đất nước ờ, hình chữ S của chúng ta đối mặt ra là nó là nó là cái phần đất để mà bảo vệ cái lãnh thổ Việt Nam mình là nó là vô cùng quan trọng luôn bây giờ bây giờ giặc tàu nó từ Hoàng Sa Trường Sa nó kéo vô Việt Nam chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi nếu mà lãnh thổ đó của mình thì làm gì có vụ đó nhưng mà lãnh thổ mà bảo vệ ờ, chính vì cái sườn đã bảo vệ mà cha ông mình đã gìn giữ suốt mấy mấy trăm năm nay cha ông mình biết cái điều đó là quan trọng để mà bảo vệ cái lãnh thổ các ông đem đi rồi coi như cái chuyện đó là nó xa cái lãnh thổ rồi các ông bỏ nói toàn là những cái luận điệu mà mà phản quốc lưu manh của ông cha bị mất mặt tay của người nước ngoài nhưng mà chúng ta đấu tranh ở đây là chúng ta đấu tranh bằng biện pháp hòa bình thông qua con đường ngoại giao thông qua luật pháp quốc tế đừng có nói dối dân các ông thông qua ngoại giao chỗ nào trong khi hoàng sa lọt vào tay giặc các ông có có thưa liên hợp quốc chưa các ông đưa thằng giặc tàu ra tòa án quốc tế chưa chưa mà gần một năm chục năm rồi kể như là mất trọn vẹn nếu mà các ông không thưa chỉ còn có vài năm nữa thôi quá 50 năm là quốc tế không có xét xử nữa đâu toàn là dối gạt dân thôi để chúng ta đem cái chính nghĩa là chúng ta nhờ anh em bạn bè cộng đồng quốc tế lên tiếng họ và đến một lúc nào đó nếu như họ không bao giờ ủng hộ những người mà không dám không dám thưa không thắng thưa thằng giặc tàu nó đang chiếm những mảnh đất của mình nếu như đối phương thấy rằng đó là việc làm phi pháp việc làm phi lý việc làm phi nghĩa thì khi đó họ sẽ trao trả lại cho chúng ta chứ còn chúng ta chỉ biết bây giờ là đấu tranh bằng phương pháp hòa bình thôi chúng ta không đủ khả năng tiềm lực phát động chiến tranh để đòi lại hoàng sa và một số đảo đâu có thể mà mà mình bộ bộ mình chỉ đơn phương mình mình mình chống giặc tàu thôi sao hồi xưa mình cũng đơn phương mình chống giặc tàu cũng đâu có sao đâu mình cũng đuổi nó ra khỏi bờ cõi thôi mà tại sao ngày hôm nay phải sợ hãi như vậy trong khi nó có cả, cả thế giới ủng hộ chúng ta người ta thấy rõ hết cả thế giới người ta biết thằng giặc tàu nó đem quân nó chiếm Hoàng Sa khi mà người ta thấy thằng giặc tàu đem quân chiếm cưỡng chiếm cái Hoàng Sa là người ta biết là thằng giặc tàu là nó gây ra tội ác rồi không cần cái gì mà phải chứng minh lịch sử chứng minh gì hết chỉ cần nạp đơn lên Liên Hợp Quốc không cần phải lịch sử chứng minh chỉ nói là thằng giặc tàu nó đem quân nó xâm chiếm Hoàng Sa vào năm 1974 Mà Liên Hiệp Quốc người ta đã có trước đó rồi Thì Liên Hiệp Quốc phải giải quyết cái vấn đề này Là quá chính đáng là phải trả lợi cho nhân dân Việt Nam Mấy các ông gọi là mấy chục năm rồi chưa dám kiện thằng giặc tàu nữa Mà các ông thì ác lắm, ác với dân lắm đấy ngay đây như nãy ra rồi đảo đảo cặn Philippines đấy toàn quốc tế đã phán rồi đấy đã quyết định rồi đấy Trung Quốc nó có thực hiện đâu thậm chí là còn mạnh hơn còn công khai hơn đừng có so sánh mấy cái đảo khác của của Philippines đảo Việt Nam là thằng Việt Trung Cộng nó cưỡng chiếm nó đánh nữa là biết bao nhiêu người chết thế giới người ta nhìn nhìn rõ lắm còn cái cái cái cái vụ mà Philippines thì nó nhiều khi thì nó cũng khó khó khăn lắm nó không có trận chiến 1974 mỗi mỗi cái trường hợp nó mỗi khác chứ đâu có thể so sánh như vậy được cả thế giới người ta thấy thằng giặc tàu đó là xâm chiếm hoàng sa bằng vũ lực khi mà cướp đất của người ta bằng vũ lực thì phải trả lại đất của người ta đơn giản thôi không cần phải lịch sử chứng minh cái đất của mình nữa Thế quốc tế với Mỹ có làm gì đâu Đừng có nói là không làm được. Trong được khi đó cả cái huyện Hoàng, cả cái Hoàng Sa bây giờ thành một huyện của nó thành một huyện đảo của nó hay là một tỉnh nhỉ hình như một tỉnh hay là một huyện nhỉ nó đã công bố ở trên địa bản đồ chính trị của chúng nó rồi biết rằng là ta như đã tôi nói là rất đau ta cũng đau lắm đau xót lắm chứ không phải không đâu nhưng mà lịch sử cũng phải ghi lại cái sự mất mát đó không phải vì bang giao với Trung Quốc là, là là là anh em bạn bè đồng chí mà chúng ta thôi đi ông ơi ông mà nói ông đau xót hả nhục nhã lắm ông ơi ông đau xót ông mất đất mất biển đảo ông đau xót mà ông lại muốn rồi là chỉ có hòa bình thôi cái hòa bình của ông rất là nguy hiểm cái hòa bình của ông đó đến lúc mà Trung Cộng đó nó kẹp vào cổ của ông ông trở thành một người dân nô lệ rồi ông mất nước cái hòa bình của ông nó trở thành một cái hòa bình nhục nhã mất nước cái đó mới quan trọng quên đi nhưng lịch sử vẫn phải ghi gọn là chúng ta mất hoàng sa mất lạt ma nên là bà con cũng vậy trong cái ờ, tình hình hiện nay vì giữ môi trường hòa bình không những trong khu vực mà cho cả thế giới nữa cho nên là có lúc dân tộc ta đất nước ta và đặc biệt đảng cộng sản việt nam cũng nhận thức rất rõ điều đó cho nên là phải có cái phải nén lòng là phải giữ lại cái mối hòa bình để phát triển đất nước chúng ta có gần 100 triệu dân Trung Quốc có tỷ chưa, dân số nó gấp 14 lần mình tôi nói đây không phải là chúng ta sợ nhé vì điều kiện Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa nó xa đất liền ví dụ tôi gắn nước đất liền xem dân tộc Việt Nam có để yên không <laughs> đất nước vẫn liền thôi thưa ông đất nó vẫn liền nữa nó chỉ có cách cái biển thôi từ cái đất liền ở ở hình chữ S của mình đó cái mảnh đất hình chữ S của mình cái đất nó dẫn liền tới Hoàng Sa và Trường Sa đất nó vẫn liền nó không có mất đâu hết á nó chỉ cách cái biển thôi nó là cái phần mà bảo vệ cái đất của mình ông ơi ông hàng với giặc vừa vừa thôi và ông ác với người dân lắm chỉ gì đây TV cho quý anh chị em thấy nè coi nó tàn ác với người dân như thế nào nè đó trên cái màn ảnh TV thấy không nó bắt người phụ nữ gọi là Nguyễn Đặng Minh Mẫn nè ngày 2 tháng 8 2019 là sẽ được thả tù đó mà chỉ vì cô ta viết Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam không phải là chỉ có một mình Nguyễn Đặng Minh Mẫn mà Trần Thị Nga cũng thế chống Trung Quốc hoặc là Dương Kim Khải mục sư Dương Kim Khải cũng vậy cũng bị bắt vì cái chữ Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam bắt những cái cái cái ổng mang những cái tài liệu Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam là bị bắt thấy không cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn một cái người yêu nước mà phải phải bị 8 năm tù tuổi thanh xuân trong tù chỉ vì khẳng định chủ quyền của đất nước nó đau đớn cho cái dân tộc này không ngay cả bờ tờ báo thanh niên đây nè cũng đã nói lên cái điều đó phải không mọi người Việt Nam đều quan tâm đến Biển Đông thì Biển Đông không bao giờ mất tôi đồng ý với báo thanh niên điều đó đau đớn cho những người gọi là mang cái danh phận người đại đại tá mà mà quân đội nhân dân nữa thì nó ở biển đảo như thế xa xôi như thế việc thực hiện chiến tranh là rất khó khăn rất là khó khăn thì điều đó bà con anh em cũng nên nhận thức và cũng là hết sức thông cảm đất nước mình cái hoàn cảnh đất nước mình không phải bảo vì thế mà là, là, là cho rằng là bưng bô Trung Quốc là bán đảo bán đất cho Trung Quốc đấy là một cái mà nó, nó, nó, nó hơi phiến diện nhận, nhận định nó, hơi phiến diện mấy ông bưng bô từ lâu rồi không không thằng chính thằng nào mà nói tào lạ tào lạ hoài vậy cái đó là bưng bô đó không dám dùng cái chữ mà Trung Quốc nữa trong khi nói cái thằng tào lạ nó bắn giết ngư dân mình năm 2005 nó đã giết gọi là 13 ngư dân của mình rồi nó cướp ngư cụ rồi nó bắt sống những ngư nhân của mình rồi nó đồn đôi tiền chuột nữa các ông làm thinh không à cái đó là hèn là một miệng đất liền xem giả sử bãi bãi cạn gạt ma là một phần của lãnh thổ Việt Nam xem đất nước ta dân tộc ta có đại nguyên không nó là liền thưa ông Tuy đã nói tôi rồi là cái đất đó đã đang liền với đất nước Việt Nam đó Nó chỉ cách con biển thôi Chứ không phải là nó không liền đâu Đất thì nó vẫn liền Nói nói ngu không à. Không bao giờ để ra cái chuyện đó là Mà năm 1974 lợi dụng Trung Quốc lợi dụng là đục nước béo cò trong khi chiến tranh trên đất liền của chúng ta chưa giải quyết xong chưa thống nhất với sức mạnh quân sự của Trung đục nước béo cò cái ông đó ngụy biện cái ông đó nói tầm nó nó nó nó thằng đó dục diệt cộng nữa lúc đó đó nó còn ủng hộ nữa nó còn hộ, ủng hộ Trung Quốc là chiếm rồi là là hoàng sa của Việt Nam nữa cái thằng Việt Cộng đó nó lưu manh như vậy đó nó ủng hộ mà làm sao mà bây giờ nó, nó lấy lại được nó sẵn sàng gọi là là dân đất cho cho ngoại bang mà cái đó là tội ác của nó đó người ta còn ghi nhận tất cả những cái bài báo mà năm 1974 là nó ủng hộ việc chiếm đóng của của Trung Quốc mà Đừng có tưởng là người ta không biết điều đó quả Của Trung Quốc và thậm chí là được Mỹ ủng hộ Bật đèn xanh Trung Quốc đã, nhanh chân ra chiếm đến Hoàng Sa Hoàng Sa Trong khi đó chính quyền quyền Sài Gòn không đủ khả năng, không đủ lực lượng, không đủ tiềm lực để mà lấy lại cũng đành chấp nhận lúc đó Việt Nam Cộng Hòa còn là quân đội thứ tư trên thế giới còn phải chấp nhận cho nên là qua đây qua cái ờ, buổi livestream này tôi với cá nhân tôi không có chấp nhận đâu ông ơi Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ chấp nhận cái điều đó đâu vẫn tìm mọi cách để mà mà ờ, ờ, chiếm lại bằng mọi giá thôi nhưng mà chưa đến lúc thôi người ta đã có những chương trình để mà chiếm lại rồi tôi cũng muốn gửi một cái lời ý muốn nói là bà con nhân dân yêu nước cũng hiểu thấu đáo cho tình hình thực tiễn của đất nước thực của lịch sử có những cái chúng ta phải chấp nhận để đổi lấy cái vinh quang lớn hơn để đổi lấy cái hạnh phúc lớn hơn <laughs> chấp nhận những việc mà mà mất đất mất biển bão là đổi lấy cái vinh quang lớn hơn cái vinh quang nào cái vinh quang nào cái đó là cái nhục nhã không có thể gọi là vinh quang được ông đổi lấy cái vinh quang nào ông nói cho nghe thôi hả không nói sẵn ra luôn cái vinh quang nào cái vinh quang là hòa bình nữa hả cái vinh quang đó nó dẫn đến cái mất nước ông ơi nó mất nước một cách nhục nhã luôn nó trở thành những người tàu nó đồng hóa cả dân tộc mình trở thành những người tàu bắt buộc phải nói tiếng tàu mình không hiểu mình không hiểu tại sao có những người đại tá có cái đầu óc như vậy mình không hiểu mình thấy nhục nhã là có một người Việt Nam mà như vậy họ không hiểu biết về về những cái ngạn ngữ của quốc tế mà nãy TV nói đó cả thế giới người ta tôn trọng cái ngạn ngữ đó anh muốn hòa bình anh phải chuẩn bị chiến tranh anh muốn hòa bình anh đừng bao giờ sợ hãi chiến tranh sự thật thì chẳng ai muốn chiến tranh hết mình hiểu như điều đó nhưng mà mình chuẩn bị chiến tranh mình chuẩn bị thì mình sẽ không mất nước đơn giản là vậy thôi và tất cả các quốc gia trên thế giới đều nằm lòng cái câu đó khi mà khi mà nắm quyền đều đều phải nằm lòng cái câu đó mới giữ được đất nước mới làm mới thanh bình cho cho xứ sở được cho đất nước mình được. Cả thế giới người ta đều áp dụng cái câu đó. Muốn hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh. Đừng sợ hãi chiến tranh. Đơn giản như thế thôi. Dạ, yeah. TV256 xin ờ, cảm ơn ờ, quý anh chị đã lắng nghe diễn đàn TV256. Giờ TV xin chấm dứt buổi nói chuyện ngày hôm nay.